chưa cầm đến chiếc điện thoại chưa mở vào bên trong chiếc điện thoại nhưng chúng ta thấy cái hộp như thế này đã đánh giá được sơ bộ rồi là chiếc điện thoại này đẹp như thế nào và đẳng cấp như thế nào bảo mật cả mã hóa khi mà chúng ta nhét sim vào sẽ làm cho chúng ta bảo mật được trên cả sim luôn chống được các hacker tấn công qua sim lỗ hỏng của sim vì vậy bây giờ họ đã fix cái lỗi đó luôn và phiên bản này trở nên đặc biệt và hoàn hảo Kỳ Lan kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lan Luxury và một chủ đề về điện thoại thì Kỳ Lan trân trọng giới thiệu đến với tất cả quý khách hàng chiếc điện thoại mà đang đỉnh đỉnh đỉnh rất đỉnh ờ, và hầu như rất nhiều người thích đó chính là chiếc điện thoại chiếc điện thoại XOR mang tên là XOR đọc nhanh là SO và đây là một chiếc điện thoại phiên bản mà khác với phiên bản clip trước Kỳ Lan đã thực hiện review một chiếc điện thoại cao cấp, đẳng cấp bao giờ đi kèm với chiếc máy thì những cái phụ kiện kết hợp để tạo thành một sản phẩm hoàn hảo đó chính là hộp và những phụ kiện bên trong bao giờ cũng là cao cấp mới mở ra từ một hộp giấy thôi thì bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp chất liệu này rất là bóng wow rất là đẹp này à, chất liệu sơn nhìn thôi là đã thấy sự khác biệt so với những sản phẩm thông thường rồi một chiếc điện thoại cao cấp cái hộp rất cao cấp chưa cầm đến chiếc điện thoại chưa mở vào bên trong chiếc điện thoại nhưng chúng ta thấy cái hộp như thế này đã đánh giá được sơ bộ rồi là chiếc điện thoại này đẹp như thế nào và đẳng cấp như thế nào rồi bây giờ chúng ta sẽ mở đối với mở chiếc điện thoại này ra à, một cái hộp như thế này chúng ta sẽ chắc chắn rằng sẽ có nhiều khách nếu mà nhận chưa được hướng dẫn thì sẽ bị lúng túng trong vấn đề mở vâng hai bên hộp sẽ có hai cái đầu hai cái nấm gọi là cái đầu logo hai cục logo của hãng à, điện thoại X Order này và nó giống như là cơ quan vậy trên này nó có những cái đường khứt thì chúng ta sẽ tìm một cái chỉ có một cái khứt nhắn được thôi và bên này ví dụ như kỳ lăng tìm được là chỗ này nhắn vào mấy chỗ còn lại nhắn không có được chỉ nhắn được chỗ này thôi thì bên đối xứng bên kia sẽ là đầu ngược lại bên ngược lại đây rồi em anh à, giữ hai nút rồi em giữ à, cái nắp hộp lên giùm anh ừ. ok wow đây là một phiên bản điện thoại XOR X2 là phiên bản tối ưu, tối tăng à, fit tất cả những cái nhược điểm trước đây và tất cả những nhược điểm trước đây bây giờ đã thành ưu điểm cho chiếc điện thoại này từ thiết kế cái chỗ lấy cái hộp lấy cái điện thoại ra cũng khác biệt so với phiên bản cũ và kể cả cuốn sách nhét vào đây cũng khác với phiên bản cũ trong đây thì sẽ có sách hướng dẫn Quý khách muốn coi clip về chiếc điện thoại này mà màu thép, màu uh, Classic Titanium thì có thể là coi lại clip trước của Kỳ lăng nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào chiếc điện thoại à, Ebony này, một chiếc điện thoại màu đen, bóng rất đẹp. Hay là mình đi phụ kiện trước ha. Ok, vậy thì mình đi phụ kiện trước đi, mình để cái máy ở bên đây. Thì trong hộp X2 này, phụ kiện bên trong cũng khác với ở bản 3G và bản 4G X1 thì bên trong nó khác là gồm có cả củ sạc cho mình luôn thay vì trước đây chỉ có mỗi cái cọng dây cáp trong cái bịch nhung này thôi chỉ có mỗi cái cọng dây cáp này thôi và chỗ đây họ sẽ làm không có có gì hết thì bây giờ họ thêm tất cả những cái đầu củ sạc này phù hợp cho ổ cắm điện ở các nước đặc biệt là những cái ổ ba chấu này nhìn những nước ở như là Indo, Malaysia, Singapore rồi nè Singapore ha và đây là cái củ sạc củ sạc này là sạc nhanh à, nó có nhiều đầu sạc tròn dẹp mà ờ, chéo xéo ba chấu rồi tiếp theo tiếp theo thì ở đây ở đây sẽ có một cái khăn để mà mình lau điện thoại khăn này rất là mềm rất là mịn rồi rất là sướng cũng có in logo luôn nha và tiếp theo là một cái rất là nhỏ nhưng mà rất là quan trọng trong đây chứa cuốn sách và một cái cây để mà mình chọn để lấy sim ra và cái cây chọc sim này cũng có logo của XOR luôn và mình dỡ ra thử bên trong có gì vâng bên trong thì sẽ có một cuốn sách nhỏ vuông và cái quan trọng nhất là cái này cái thẻ cái thẻ này là cái thẻ vừa là bảo hành vừa là cái mã pin code để mà nhập vào ạc đi cái máy trên đây sẽ có cái số series number nó sẽ có hai bốn sáu số đằng sau trùng với cái máy và cái pin code này để nhập vào lần đầu tiên khi hạt ti chúng ta muốn hạt ti chúng ta sẽ cạo cái lớp này ra và đây là một cái máy niêu chưa hạt ti chưa cạo ra em hãy cầm dùm anh cái này và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính nhân vật chính nhất mà Kỳ Lăng muốn gửi gắm thông điệp là sản phẩm này rất đẹp, rất nâng cấp Chúng ta sẽ, ngay đây có một cái lỗ, chúng ta sẽ lấy cái tay chúng ta đút vào và chúng ta chỉ việc là nhắc nó ra thôi ngay lập tức chiếc điện thoại đã được nhắc ra khỏi và đằng sau là một lớp da bê quen thuộc da bê của hãng rất là đẹp mịn màng và logo bản X2 4G này cũng khác biệt là lúc trước là nó không có một vòng tròn ở ngoài nhưng mà logo bây giờ họ đã thay đổi và họ thêm một vòng tròn ở ngoài nữa và lúc trước thì khí hậu ở nước Anh khác với chúng ta cho nên là thường là ở phía sau logo này trong bốn cái ô này sẽ sơn đen và vì Việt Nam khí hậu không phù hợp nên hay bị tróc thủy sau một thời gian dùng vì vậy bây giờ họ đã fix được cái lỗi đó luôn và phiên bản này trở nên đặc biệt và hoàn hảo rồi bây giờ chúng ta thử khởi động nha khởi động thì chúng ta sẽ nhập lên à, khởi động lên nhấn bên hông 3 giây rung một cái là mình thấy điện thoại hiện lên chữ XOR trên đầu có chỗ nhét sim bên hông là nút nguồn hai bên hông là nút âm lượng sau là da đây đây là cổng sạc uh, à, Daisy rất là tiện lợi đây là tiếng chung khởi động nè chiếc điện thoại bảo mật và bảo mật cả mã hóa khi mà chúng ta nhét sim vào sẽ làm cho chúng ta bảo mật được trên cả sim luôn chống được các hacker tấn công qua sim lỗ hỏng có sim đây ở phiên bản này thì nó cũng đã có sẵn ngôn ngữ cho chúng ta là tiếng Việt chúng ta sẽ chọn thôi rồi chúng ta sẽ chọn Việt Nam vui lòng lắp sim sau khi chúng ta lắp sim vào thì chúng ta sẽ nhập cái mã ARTI vào là xong chúng ta kích hoạt rồi đây là chiếc điện thoại mới nên chị Lăng không có ARTI để khách hàng ARTI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 hoặc gọi cho Kỳ lân hoặc kết nối qua Zalo cho Kỳ lân số hotline 0901 247 247 Kỳ lân trân trọng cảm ơn kính chào và tạm biệt hẹn gặp lại